chia tay em thấy sao về cuộc đời em Em cô đơn hay thích hơn đã kể ai xem Sau chia tay anh thích trong phòng ngồi chơi em Anh không đau không khóc lâu cũng chẳng say mềm chỉ là chút thắc mắc theo anh rồi bóng tối xa xa bờ môi Có lẽ em đã khóc rất nhiều Có thể anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu Điều đó anh chẳng thể biết em mà Có thể em chẳng khóc chút nào Có thể em chẳng quan tâm anh ra sao Điều đó anh chẳng sa Emma Bisa sa Bisa minasa sa minasa Bisa sa